ta sao mong manh quá anh nói là vỡ tan ra đã hứa rồi kiếp hai ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ rời xa người đứng đau không anh khi thay rời anh mong tay anh bên cạnh một ai anh chẳng vui gì chẳng ngàn nói gì biết sao nên yêu em nhiều hơn hay anh khoan hờ nhìn em thật vui trong vòng tay ấm áp bên người lòng ta chẳng khác gì nỗi đau anh như đang tồn tại trong anh em yêu em nhiều hơn hết anh quá nhìn em thật vui trong vòng tay em mắt em người lòng chẳng có gì nỗi đau ấy như đang tồn tại trong ngày nào qua bước bên nhau giờ xa cách